hiện chuyên án AG421 ngày 7 tháng 5 năm 2021, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng An Giang phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên bắt một vụ vận chuyển vàng trái phép qua biên giới. Tan vật là 5 miếng kim loại màu vàng trọng lượng 5 kg và 1 triệu ria tiền Campuchia cùng 5 triệu đồng. Tổng trị giá tan vật khoảng 7 tỷ đồng. Bước đầu, đối tượng Huỳnh Thị Nguyên, sinh năm 1983, thường trú tại thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang khai nhận, 5 miếng kim loại mang theo là vàng 4 số 9 của một phụ nữ tên Huông, người Campuchia, thuê Nguyên vận chuyển từ khu vực mốc quốc giới 275 về thị trấn Tịnh Biên để giao lại cho chủ một tiệm vàng. Khoảng 14 giờ ngày 7 tháng 5, khi Nguyên đang điều khiển xe máy, biển kiểm soát 67F1 18918, đi từ khu vực mốc quốc giới 275 về hướng tỉnh Biên thì bị bộ đội biên phòng bắt giữ cùng tan vật. Do nhu cầu tiêu thụ trong nước không ngừng tăng, lợi nhuận thu được từ hoạt động buôn lậu khá cao, nên thời gian qua, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tuy có giảm nhưng vẫn có nhiều diễn biến phức tạp. Các mặt hàng nhập lậu trên tuyến biên giới An Giang chủ yếu vẫn là thuốc lá ngoại, mỹ phẩm, rượu, bia, đường cát Thái Lan theo đánh giá của Ban chỉ đạo 138 tỉnh An Giang, đa số các đối tượng vận chuyển hàng lậu là những cư dân ở khu vực biên giới rất thông đạo địa bàn. Do không có nghề nghiệp ổn định, đời sống kinh tế khó khăn, nên họ đã bất chấp các quy định của pháp luật, vận chuyển nhỏ lẻ hàng lậu về Việt Nam để bán kiếm lời. Thủ đoạn buôn lậu cũng thay đổi tùy theo mùa khô hay mùa mưa, vận chuyển đường bộ hay đường sông. Hàng lậu thường được các đối tượng tập kết sát đường biên giới chờ thời cơ tuồn qua. Trong quá trình vận chuyển, khi phát hiện thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đều bỏ lại hàng và chạy ngược lại về bên kia biên giới. Thế nên, chỉ số ít vụ buôn lậu, lực lượng biên phòng bắt được đối tượng vận chuyển, còn phần lớn là hàng vô chủ. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ đội Biên phòng An Giang đã chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện trên 730 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu. Trong đó, bắt giữ trên 340.560 gói thuốc lá ngoại, gần 75.000 ký đường cát nhập lậu và nhiều tài sản có giá trị khác. Tổng ước tính khoảng 18 tỷ đồng. Khoảng hơn một năm trở lại đây, trước sự kiểm soát chặt chẽ của các tổ chốt biên phòng trên biên giới và cơ quan chức năng, nên các đối tượng buôn lậu không còn hoạt động với quy mô lớn như thời gian trước mà đã chuyển sang hoạt động nhỏ lẻ. Các đối tượng lợi dụng thời điểm đêm tối, khoảng cách giữa hai tổ chốt để dần chuyển hàng lậu. Nhằm ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, dần chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang chủ động đề ra các chủ trương lãnh đạo, chủ động xây dựng kế hoạch, thường xuyên chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các đồn biên phòng làm tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên khu vực biên giới. Hiện Bộ đội Biên phòng An Giang đang duy trì nghiêm 200 tổ chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 với hơn 1.500 cán bộ chiến sĩ, các lực lượng tham gia bảo vệ biên giới, phòng chống dịch bệnh và đấu tranh với các loại tội phạm, gian lận thương mại qua biên giới.